vậy thôi nhưng đâu biết phải làm sao Nghèo thì đâu có tội tình gì Chỉ là con người tham đam mê lời danh phù phiếm xa hoa Đời làm cha cần mà vui được con mạnh lắm khôn cha hạnh phúc gấp muôn thần dấu cho sớm hôm tạo tận cha chẳng một lời kêu